để đặt vào đây phải không con đưa lên đưa xuống đưa lên đưa xuống đưa lên đưa xuống nhìn ra cái tay <laughs> đó thì cái con rồi để cho con biết đây là làng hướng tay con sọt lại của việt nam luôn không phải là của của huế mà con ạ à. ừ. đứa con mới tập xe thì con xe từ từ chứ con mới xe nhanh <laughs> đó ra cái hướng chưa con này chị đặt thử cho con này cho con đưa đây con ngồi con xe này đây phải không kiểu nó dính nó con đây bột ảo vô đây là bột ảo về những cái hương con biết không ừ. là xe hương tay con xe hương mạnh hàng giống y như vậy đây gì cũng xe hương mạnh con như thử đây là những cái hương mạnh đây, là những cái hương mạnh đấy không phải con muốn hương làm gì đấy đặt qua năm trong thì trong cái gậy ấy nó phải chứng hương thôi đó cũng đẹp chẳng <laughs>